mày vốn qua kẹt nữa cây nào ở trong cây cũng chìm vậy đã đã đã lập luôn chưa tập không có có đứng đứng lên không bộ bây giờ vẫn sức lực chân hoàng bộ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 à, đi ngồi đúng rồi đăng lên facebook đi facebook đăng quá trời mà hớp chảy máu hớp chạy cái màu á chạy chỉnh theo mẹ ha ha tụi nó chạy ta Hãy subscribe cho